Mời các bạn đến với gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu do Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức à, năm 2021 và sau đây thì mời các bạn chúng ta đến với gian hàng của công ty trách nhiệm hạn Tân Phát Bắc Giang để xem là gian hàng à, trưng bày những sản phẩm à, dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang đẹp mắt, ăn thì hấp dẫn, nhìn thì đẹp mắt và có một cái giá trị thương mại như thế nào thì mời các bạn nhé.

thì công ty trách nhiệm hạn Tân Phát Bắc Giang có trưng bày một gian hàng à, tại hội nghị này thì những gian hàng gian hàng của chúng tôi gồm có những sản phẩm như là um, bưởi diễn dùng phân bón silic Tân Phát Bắc Giang um, của nhà bạn Thành Trung ở Trắng Việt minh Hà Nội và cái bưởi này thì rất là ngon um, thơm ngọt xuất sắc và à, ngoài ra còn có cả dưa kim hoàng hậu dùng phân bón xịt tân các bắc giang à, được trồng từ thanh hóa và đã đưa về đây để uh, trưng bày trong tại hội này ngoài ra thì ờ, sản phẩm của chúng tôi còn có những uh, trái ổi ở lê Đài Loan vùng phân bón Chinic cân vác Bắc Giang rất giòn ngọt mã đẹp rồi có dưa chuột rồi có cà chua rồi là, ờ, à, ờ, có cả những cái táo đại 15 vùng phân bón Chinic cân vác Bắc Giang à, được trồng tại Hòa Bình Cao Phong Hòa Bình cũng đưa về đây để à, trưng bày trong cái hội nghị này à, mời các quý vị đại biểu chúng ta ăn thử để cho xin một cái cảm nhận ạ vâng ạ À, vâng, ờ, trước hết là chúng tôi xin phỏng vấn ông à, Nguyễn Xuân Vững ạ. À, vâng, thưa ông là sau khi mà thưởng thức những sản phẩm dùng à, silic Tân Phát thì ông cảm nhận như nào ạ? À, sản phẩm à, Tân pháp là đã ăn là ngon, giòn. Vâng. Mà chúng tôi đã chỉ đạo ờ, hội viên là sử dụng phân, phân Tân Phát bán cho cây trồng ấy, để năng suất, chất lượng và đem lại chất lượng tức là đặc biệt là cái màu sắc, cái ngon, thơm ngọt rất là tốt. Vâng. Nên công ty cố gắng triển khai mở rộng ra cho bà con nông dân sử dụng cho Vâng ạ. Vâng, à, xin ý kiến của ông Phong ạ. Ông cảm nhận là cái sản phẩm dùng Sinic à, này nó như nào ạ? nay tôi được à, xuống cái gian hàng của Tân Phát nên tôi cũng dùng cái phân này cũng lâu năm rồi, trên dưới độ hơn chục năm rồi. Sau khi về ông Minh giới thiệu cái thì tôi thảo cảm thấy cái chất lượng ấy cho các cây trồng mà vừa rồi thì tôi chủ yếu là cái, cái biểu diễn thì cái chất lượng của nó so với xung quanh mà tôi đã kiểm tra thì chất lượng nó rất đạt đi kiểm tra một số vườn không không không thể bằng được nên tôi thấy cảm thấy cái chất lượng của nó là rất là, là yêu việt mà nó rất là là là, là đạt yêu cầu tôi muốn là cái này chỗ công ty cũng phát ra cho bà con nông dân trong tỉnh ngoài tỉnh để phát huy cái kết quả này bây giờ ngày càng đòi hỏi cao là chất lượng mẫu mã đẹp nhưng mà chất lượng phải ngon thôi thì mới, mới, mới ra thị trường mới được và các bạn đây ờ, có thể cho biết là cái sản phẩm này sau khi ăn xong thì các bạn cảm nhận như thế nào? Quả thật là các cái loại rau củ quả mà đã dùng cái phân silic này thì đúng là ăn nó ngọt, nó đậm mà nhất là táo thì nó rất là giòn ngọt và nó đậm hơn hẳn hai nhà cùng, ừ, cùng liền thửa ruộng nhưng một nhà dùng phân silic một nhà không dùng phân silic thì quả là ừ, cái nhà mà dùng phân silic này nó khác hẳn rau củ quả rất là ừ, tươi đẹp mà ăn nó ngọt giòn đậm đà hơn nhiều và các ý kiến khác các bạn có nhận xét gì ạ cháu thấy khi mà dùng, dùng món thế thì cái quả đầu tiên là nhìn cái mẫu mã quả nhìn trông nó rất chi là mọng luôn mà khi mà bổ ra dụ như quả bưởi mình bổ ra thì tôm rất chi là giòn và không bị nát và khi mình ăn mình cảm cảm giác cái vị nó khác hẳn nó có độ giòn của con tôm mà nó ngọt nó đậm nó không nhạt như là cái dòng bưởi kia mà khi ăn nó không có độ he của những cái, cái của bưởi thông thường ấy nó sẽ át kiểu như những cái nó đỡ được cái vị he của bưởi với cả cùng là giống cùng cây như nhau ấy nhưng mà ngày trước cũng như cây này cháu chưa bón phân này ăn lúc nào tầm này ăn vẫn bị he nhưng từ ngày cháu dùng phân bón này ra thì ăn quả bưởi nó còn như nó cái vị heo của bưởi nó còn như nó hết sạch luôn và bạn à, thì à, bạn tiến bạn có thể cho biết cảm nhận vâng mời ông trung ông à, đến thưởng thức trái cây dùng xi đích ạ tôi cảm nhận về ăn cái giống dưa chuột này khi tôi sử dụng phân bón Sinic, tân bón Bắc Đan thì sẽ cho là thứ nhất là sai hoa đậu quả, cái thứ ba là mẫu mã đẹp, thứ tư là rất đặc và ngon và giòn ăn nó ngọt hơn ăn từ ăn từ quả này rất ngọt ạ Vâng, những trái táo của ờ, dùng phân bón silic thì uh, những trái táo đại 15 này nó phải có trọng lượng nó khoảng gần 2 lạng trên một quả các bạn ạ. Đấy, gần 2 lạng trên một quả. Mẫu mã thì rất là đẹp như thế này. Đấy, rất là đẹp như thế này. Và những trái cà chua thì đây, chúng tôi có thể là bỏ một quả cà chua để các bạn thấy là cái độ ruột nó đặc như thế nào. Đây ạ. Đây ạ. Đây ạ, những trái cà chua đỏ rực chín như các chín đều, vỏ mỏng, vỏ mỏng và hạt ít, đỏ và cái cà chua này ăn nó rất là ngọt. Nhiều bột, bột nhiều bột, bột và nấu thì ăn rất là ngọt. Và dưa chuột thì nó rất là giòn. Ví dụ như là đây, trái dưa này chúng tôi có thể cắt đôi trái dưa để cho các bạn thấy này. Đây, nó rất đặc ruột, nó ngon như thế này. Ăn thì giòn tan và ngọt của vị ngọt của nó là ngọt đậm ngọt đậm mát đấy và nó ít hạt và um, để tạo ra những cái sản phẩm đẹp bắt mắt như thế này đây chúng ta xem những trái dưa kim hoàng hậu những trái dưa kim hoàng hậu đó vàng óng như thế này đây vàng óng như không sơn vết. không tì vết đẹp không tì vết đấy rất là lặng tay rất là lặng tay cái, cái dưa này thì nó như thế nào cái dưa này thì à, cái đít của nó mà nó dạn dạn như thế này là dưa già à. đấy và cái da của nó vàng óng như thế này nó lì như thế này thì nó là dưa già còn nếu như nó non thì nó sẽ trắng trợt và cái dáng của nó có thể méo vẹo rồi ừ. đít của nó không được dạng như thế này thì nó là dưa lon và dưa lon thì ăn nó sẽ nhạt Vàng, nó không sáng, ngọt ống. vâng cầm vâng. nặng tay à, vâng thưa ông trung là ông vâng, um, mời ông thưởng thức uh, ờ, dưa kim hoàng hậu đây ạ dùng uh, ờ, silic tân phát đấy là dưa của của cái đấy đấy đúng rồi vâng mời ông của dưa này vâng, vâng. ông ăn đi xong đấy cảm nhận ờ, thử một miếng để xem miệng miệng nó như nào ngửi ừ. cái dưa này rất là lặng trái này nó phải khoảng 2 kg. Dưa mềm. Vâng ờ, mời Đậu. ông ờ, Đào Trọng Đại ạ, mời ông ra thưởng thức trái cây dùng xin. Vâng. Mời ông Trung Linh. Vâng. Ông cho biết là cái cảm nhận của mình ạ. Cái, um, cái ờ, dưa khi ăn vào nó mềm nó tan có cái đậm ngọt ngọt đậm à, ngọt ngọt có thể là kiểu như là mình ăn có bưởi toàn hùng kiểu à. cảm giác như nó đóng đường à nó đóng đường à. <laughs> vâng tức là cái phân silic nó sẽ tạo điều kiện giúp cho cây là có vị ngọt đậm ngọt đậm đà thơm và giòn giòn đấy nó giòn với những cái ví dụ như ổi này đấy, hay là dưa chuột này đấy thì nó rất là giòn ừ, ngọt thơm và đặc biệt là cái này nó còn giảm sâu bệnh đến 80 phần trăm cho cây trồng à, bởi vì à, dùng cái sinic tân bát này thì nó tăng sức đề kháng cho cây sản phẩm này những cái tồn dư cái à cái, cái tồn dư ở trong này thì đã được bà con test mẫu à, khi mà hội trợ nông sản của um, bộ nông nghiệp của trung tâm xúc tiến thương mại của bộ nông nghiệp tổ chức ở 498 Hoàng Quốc Việt thì bà con đã đi test mẫu cái sản phẩm này rồi và sản những sản phẩm dùng phân chín thì nó không còn tồn dư độc hại ở trong sản phẩm đảm bảo an toàn gần như là tuyệt đối rồi đúng rồi đảm bảo an toàn yên tâm đúng rồi này là bà con có thể tin tưởng vào dùng sản phẩm à, di tích Tân Pháp mà không sợ à, là về cái à, công vệ sinh an toàn và người trồng có cái lợi nhuận không nhuận ngay đúng rồi Um, tức là khi mà cây trồng mà nó ít độc hại, à, ít sâu bệnh thì người dân ít phải dùng thuốc bảo vệ thực vật và ít dùng thuốc bảo vệ thực vật thì có nghĩa là giảm chi phí đầu vào và giảm chi phí đầu vào thì có nghĩa là tăng lợi nhuận. Vâng. Và sau đây mời ông thưởng thức một miếng táo ạ áo này là được đưa về từ Cao Phong Hòa Bình Từ Cao Phong Hòa Bình Dùng silicon Tân mấy năm nay rồi Sản phẩm Silic của mình là không những ở trong thị trường Bắc Ninh, quốc Giang và đã trải qua rất là nhiều các tỉnh khác và nó phù hợp rất là nhiều những điều và nó để tạo nên những cái sản phẩm các loại cây trồng các loại rau củ quả để tạo ra một chất lượng rất tốt. ngày gian hàng ăn thử tại cái hội trợ nông sản à, nông nghiệp tiêu biểu của do hội nông dân của ta tổ chức thì à, chúng tôi cũng mong muốn là à, các hội viên của mình rồi các bà con đến thưởng thức sản phẩm để bình chọn cho cái sản phẩm dùng Sinic xem là nó được đạt được ở cái ngưỡng nào để mong muốn là phân bón Sinic này nó lan tỏa ra bà con trên mọi miền tổ quốc để bà con cùng vân em không làm đến đâu chị cứ thích không làm theo con con cái Vâng, ờ, các anh, các chị ăn xong cho em xin cái cảm nhận tí ạ. Không. Không sao đâu nhá. Vâng, vâng anh nói to lên cho em nghe tí ạ em biết là rất là ngon ngọt thơm thơm giòn giòn vâng, vâng. hương vị rất là đậm đà vâng đúng rồi vâng mời bạn à, dư bạn có thể cho biết cái phòng vừa vâng. mời chị dư kìa mời bạn quyên bạn quyên bạn quyên bạn cho xin nghe cảm nhận cái trong người người là sản phẩm luôn series rất ngon Ngon ngọt. Cái gì ngọt à? Ăn một lần có muốn ăn mãi không? Ăn một lần còn muốn ăn mãi, ăn nhiều lần nữa. Bạn à, bạn có thể sau khi bạn giới thiệu về mình thì bạn ờ, là là là, là, ờ, giám đốc của công ty gì? Em ạ. À. Em là hợp tác xã Quang Tiến. Ở đâu? Đại Đồng Thành. À, Đại Đồng Thành Thành Bắc Ninh. À, em ờ, cho biết họ tên. Em là Nguyễn Thị Quyên, ở xã Quang Tiến, thôn Đồng Đông, xã Đại Đồng Thành, tỉnh dạ, Cảm ơn em. Rõ ràng. À, xin uh, mời mọi người uh, dùng uh, sản phẩm của Silic Silic Tân Bắc Bắc Giang Silic Tân Bắc Bắc Giang Ôi ơi chị ơi Em mời chị đi Chị ăn ăn cái sản phẩm dùng Silic nó rất là ngon này Em mời chị ạ Vâng Chị nick Tân Phát ạ. Xin nick chị ơi. Dạ. Chị ăn một lần rồi nhớ mãi không bao giờ có cái dưa nào ở ngoài mà ngon như cái dưa này đâu. Chị ăn thử đi. Chị phải chấm muối chị ơi. Chấm muối nó mới ngon. Đấy. Ui táo thì tuyệt hảo luôn. Táo này là táo đại 15. Ăn quả táo này là lo. Quả táo này. Tuyến đi bổ bột cái táo xin vậy xin đấy để ăn thế phải uống nước ở đây có nước mà cô em có nước có nước đấy chị ơi ờ thôi không cần ạ bổ đi chị chị tiến bổ đi ổi ngon lắm này ăn ngon lắm ngọt lắm ổi ngon lắm cả nhà ổi giòn ngọt lắm đây này tốc đây ạ cà chua cà chưa là trưng bày thôi ạ. Cà chua trưng bày chứ không không có không còn bày bán. Bán, bán, vâng. cái này vâng. bán. Đây. đây gian hàng của chúng tôi đấy ạ. Đây ai uống nước thì đấy. Gian hàng à, sử dụng phân bón à, Silic Tam Giác Bắc Giang tạo ra nông sản an toàn đảm bảo vệ sinh thực phẩm và đặc biệt là ờ, tạo cho cái hương vị và cái chất liệu lượng trái cây thơm ngon ngọt mẫu mã đẹp đấy đây em quyên em ăn một miếng dưa này thì tuyệt vời luôn mời các hai người đẹp vào ăn uh. ngày hôm nay công ty Tân Phát của chúng tôi tham gia trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu ở trong do Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức và sản phẩm của chúng tôi đã thu hút đông đảo à, không chỉ các hội viên, không chỉ à, lãnh đạo à, của Trung ương, lãnh đạo à, tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo